chào mọi người, xin chào anh em Đây là một gian hàng à, đáng yêu nhất tại triển lãm bằng à, Bangkok Motor Show Đấy Thấy chưa? Rất thân thiện luôn à, Nó thân thiện như chính chiếc xe bên cạnh Rất đáng yêu Đáng yêu và thân thiện như chính chiếc xe bên cạnh Ờ đủ rồi nhá, bây giờ sang ngắm xe nào à, Chiếc xe một phương tiện di chuyển cho đô thị à, ở đây có toàn chữ Thái rồi <laughs> toàn chữ Thái đây một chiếc xe à, điện đúng rồi điện đó, xe điện là cái sát rồi à, phát triển bởi một công ty của Nhật và được sản xuất tại Thái Lan rất nhỏ nhắn rất nhỏ nhắn đèn này đầu xe điện thì có thiết kế khá dị à, với xe điện thì cái việc uh, bố trí pin và motor nó dễ dàng hơn so với động cơ xăng cho nên là kích thước nó không quá cồng kềnh và đây có lẽ là phương tiện di chuyển cho đô thị uh, dành cho những bạn như thế này chẳng hạn đấy ngắm xe rồi lại ngắm người thôi à, thiết kế của mẫu xe này uh, thực ra thì uh, nếu mà nói một cách chân thành như nó như cái xe buggy ở trong uh, uh, các cái sân gôn ấy nhưng ở đây là có đóng thêm vỏ thôi à, nhưng mà về công suất có lẽ là sẽ tốt hơn mẫu xe này có tên là Form One có lẽ lấy cảm hứng từ uh, Formula One chăng và thiết kế kiểu uh, ờ, 4 cộng 2 Ôi rồi đây là xe một chỗ luôn à, Bản 4 cộng 2 nó nằm ở trong Nó ờ, nằm ở phía kia Rồi đây à, ờ, rất đơn giản chắc là chỉ có công tắc rồi uh, đóng điện vào đóng cầu giao điện và chạy thôi Đấy, đó vào pin sạc rồi uh, đồng hồ điều hòa có rất cơ bản một chiếc xe với uh, trang bị uh, siêu cơ bản chuẩn là đây mới là gọi là chắn nắng che mưa đây là cái bản chở hàng để mình uh, qua cái bản uh, đây rồi cái bản màu hồng này đi bạn màu hồng này à, đây form one bản này được bán với à, giá là khoảng à, bao nhiêu nhỉ 431 triệu đồng thưa các bạn 431 triệu đồng nếu mà được trợ giá nữa thì khả năng sản phẩm này đối với những người sử dụng giá còn thấp nữa 431 xe nào sẽ bằng uh, VinFast Fadin sẽ bằng uh, bản cao của Hyundai uh, ờ, i10 sẽ bằng uh, bản cao Morning sẽ bằng uh, một bản nào đấy của Sunny gì đấy đó nếu như bán ở Việt Nam với giá này thì có mua không nhỉ có mua không ạ Rồi, rất nhiều màu đáng yêu thực ra nếu mà ở trong một cái khu đô thị lớn uh, chuẩn là sáng đưa con đến trường rồi lòng vòng đi chợ thì có thể chắn nắng che mưa cực tốt đi làm gần cũng được nhưng vấn đề ở mình là cái hạ tầng về cái trạm sạc là một vấn đề rất lớn ở các nước thì họ sẽ bố trí tại các trạm dừng nghỉ các cái khu bãi đỗ xe rồi chung cư vân vân sự thuận tiện hơn đồng bộ hóa rất cao ở mình nó là một trở ngại rất lớn thiết kế 4 cộng 2 màu hồng đáng yêu đây đấy có cần số có ờ. DNR đủ luôn nhá điều hòa có ó đồng hồ ô đô luôn rồi vô lăng vô lăng lấy cảm hứng từ những chiếc xe đua F1 rất cơ bản ghế trượt lên trượt xuống được rồi kéo lên kéo xuống đấy, đấy. đấy. Ừ. Ừ khoanh tay bọc da luôn và cộng hai là đây ạ thực ra chỗ này chở chở đồ và chở con xe này chắc là không có ASEAN cap rồi không biết là có <laughs> ASEAN cap hay không nó thực sự là như cái xe Bucky ấy có rất nhiều màu đáng yêu màu xanh đậm xanh nhạt màu vàng có hết màu đỏ có ở đây rồi chỉ số về uh, khối lượng đây tải trọng có hết chiều dài đấy có hết có hết có hết à, quãng đường di chuyển đây có thể lên tới 166 km và tốc độ uh, tối đa là 80 km trên giờ chạy ờ, con này 80 km h chắc là phải thử rồi motor đóng thẳng vào bánh luôn Max Power là 10,6 kW Đó. Đó. Hết điện Úi rồi lại chạm sang lại có cả màu nữa cơ Nếu mà con này ở Việt Nam mà bán ờ, được trợ giá tầm hơn 200 triệu thì có mua không ạ? Có mua để đi uh, chợ không? Kể ra nó cũng không lạnh Chắn nắng che mưa cực tốt và vào mùa đông thì ví dụ mà mình đi mua chở cái gì đấy buổi sáng thì nó cũng đỡ lạnh thật thấy ờ, cảm thấy thoải mái cảm thấy vui cảm thấy thì ờ, anh em ờ, cho mình xin một like một share một comment hoặc một subscribe hãy rung chuông nhé hãy rung chuông và subscribe kênh nha anh em à, đó còn bây giờ xin chào